Việt Nam khúc chèo quê tha thiết ngân vang ngày hội đoàn kết khúc ca rộn ràng Việt Nam trang sử huy hoàng niềm vui lan tỏa bản làng gần đỏ sao vàng vì một đất nước Việt Nam đẹp giàu vui đến đi ngợi ngàng cùng nhau về với đồng mộ ta vui đến đi ngợi ngàng một dài non sông năm mươi tư dân tộc ngày hội kết đoàn cùng mỹ lòng